Chúng tôi à, đang trải nghiệm chiếc uh, Nissan Versa sản xuất năm 2007 trên cái uh, cung đường nội ô thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để xem uh, chiếc xe vận hành như thế nào. Chiếc xe này uh, sản xuất năm 2007, 5 chỗ, số tự động, nhập nguyên con từ Mexico, xế Nhật nhưng mà nhập từ Mexico. Quý khách, quý khách có thể thấy là xe chạy khá là bốc đây là dòng xe sản xuất tại Mexico cho nên là uh, kích thước của nó khá là lớn dành cho những người ở phương Tây cho nên là cái vị trí ngồi uh, rất là rộng rãi khi về Việt Nam thì ờ, người Việt Nam ngồi phải nói là thoải mái duỗi chân duỗi tay rất là thoải mái chiếc xe trang bị động cơ xăng 1.8 cho nên là cũng khá là mạnh và tiết kiệm nhiên liệu khi à, xe chạy à, có cảm giác rất là đầm xe bởi vì à, thân xe khá là rộng và máy nổ rất là nhỏ êm ái số tự động ra vào số khá là nhẹ nhàng vô lăng thì đương nhiên rồi có trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái khá là nhẹ nhàng với chiếc xe này thì chúng tôi cam kết là không hề có cấn đụng hay là ngập nước không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi tất nhiên rồi không ai đem chiếc uh, số tự động đi chạy taxi cả khi xe chạy thì uh, rất là đầm xe máy rất là bốc máy nổ uh, khá là nhỏ êm sẽ trang bị một cái à, màn hình cảm ứng DVD có đầy đủ các tính năng như là nghe nhạc, xem phim, lên mạng, lướt web có đầy đủ hết ờ, trang bị à, dàn hệ thống lạnh điều hòa hai chiều làm lạnh khá là sâu rất là mát Đấy, chúng tôi đang à, ngồi trong xe quay tiếng tạp âm ở ngoài khá là nhỏ cái hệ thống cách âm của chiếc xe này khá là tốt toàn bộ dàn ghế à, đã được à, chủ nhân làm lại khá là đẹp trần ý vẫn còn à, rất là sạch sẽ không có cái hiện tượng gì là bong chóc cả màn hình cảm ứng rất là nhạy có tích hợp camera hành trình camera lùi đầy đủ các cái tính năng như là đấy quý vị thấy là các cái tính năng là camera là hành trình đó phía trước đó có thể là quan sát mọi vị trí từ bên trong xe cũng như là ghi lại mọi hành trình cho quý khách được à, rõ chút nữa thì à, chúng ta sẽ xem chi tiết các phần của chiếc xe mà chúng tôi sẽ dừng lại để quay cho quý khách à, rõ rõ thêm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 Vâng, xin chào mừng toàn thể quý vị khách hàng đã quay trở lại với kênh bán hàng của chúng tôi trên YouTube cũng như là trên fanpage. Và bây giờ thì chúng ta cùng à, tìm hiểu chiếc à, Nissan Versa sản xuất năm 2007, 5 chỗ số tự động, nhập khẩu từ Mexico. Mặc dù đây là dòng xe của hãng Nhật nhưng mà sản xuất tại Mexico, cho nên là nhập khẩu nguyên con về Việt Nam. Chúng ta thấy là toàn bộ thân vỏ còn rất là bóng, rất là mọng sơn cũng còn à, khá là đẹp chỉ dặm tút một vài vị trí mà thôi các cái đường gân chỉ à, đường khớp nối giữa các à, cánh cửa chúng ta thấy là khá là khớp khít không có hiện tượng gì là cong vênh quay toàn bộ thân vỏ cho quý vị thấy là còn khá là đẹp dòng Nissan Versa, Versa sản xuất ờ, ở Mexico ở Nhật Bản thì dòng này được gọi là dòng uh, Nissan Tida cũng tương đương về kích thước cũng như là uh, tính năng của chiếc xe này chúng ta thấy là thiết kế của nó rất là thiện cảm với kiểu dáng trẻ trung hiện đại với cái à, màu xanh rêu còn khá là đẹp phù hợp được uh, với tất cả mọi người đây là cụm bánh trước ở bên uh, phụ đây tám ờ, mâm mâm đúc tám chấu khá là đẹp toàn bộ hộc dè này cua lốp hệ thống giảm sóc vỏ xe quý vị có thể thấy là còn khá là chắc chắn chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả cụm đèn pha ở bên phụ với ờ, đèn pha halogen đèn gầm tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt mặt ca lăng này dòng Nissan Versa cánh tản nhiệt hình bình à, hành khá là hiện đại đây là cụm à, đèn pha ở bên à, tài cũng vậy tất cả vẫn là đèn zin theo xe đấy bánh trước ở bên tài quay cận cảnh cho quý vị thấy vỏ xe còn khá mới toàn bộ hộc dè hệ thống giảm sóc bô lốp còn khá là đẹp chưa hề có dấu hiệu gì là mục mọt hay là rách nát cả sản xuất năm 2007 số tự động kính chắn gió vẫn là kính zin theo xe còn đây là cánh cửa trước ở bên ờ, tài đây khá là đẹp hệ thống tắp bi của nó các cái tấm nhựa vẫn còn rất là liền mạch nhìn rất là sáng hệ thống keo chỉ này gioăng cao su này vẫn còn đầy đủ không hề thiếu một ờ, phân loại nào phân đoạn nào đâu Đấy, chốt khóa này. Quay cái cận cảnh phần bên dưới này. Dàn đồng cho chassis của cánh cửa này. Rất là đẹp. Các cái ờ, tấm da nút ờ, bấm ờ, cửa kính này. Tay nắm cửa này. Quay cận cảnh cho quý vị thấy hệ thống lách cửa bàn bàn lề. Rất là chắc chắn chúng tôi cam kết là xe không hề có cấn đụng hay là ngập nước không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi đấy bệ lên xuống vẫn còn chữ Versa còn nguyên hệ thống chốt khóa của cánh cửa sau này và bản lề cánh cửa sau đấy đây một cái tem nhãn của hãng sản xuất ở trên cánh cửa này, ghi các cái thông số của chiếc xe khung cửa đấy cái tiếng ờ, tấm cao su ờ, cái cầm đấy vẫn là rất là cái âm rất là tốt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 5 chỗ thôi nhưng mà rất là rộng đấy khi chúng ta gặp cái hàng ghế phía sau lại thì tạo ra một cái khoang chứa đồ rất là rộng rãi chứa rất là nhiều đồ ghế điều chỉnh rất là linh hoạt vị trí ngồi này cụm đèn à, hậu ở phía sau này nổi bật với cái nền màu đỏ dòng uh, Nissan Versa gắn thứ hai camera lùi cảm biến lùi tất cả còn hoạt động rất là hiệu quả bốn cái cảm biến lùi cộng với hai cái camera lùi siêu nét giúp cho chúng ta lùi xe một cách rất là an toàn cốp phía sau đây xe này đăng ký tư nhân chính chủ nha cho nên là quý vị à, yên tâm đây toàn bộ keo chỉ này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 sản xuất năm 2007 số tự động máy xăng 1.8 mạnh mẽ và tiết kiệm rồi ngả hết ờ, ghế nó nằm ờ, xuống đây. dòng hatchback hai ghế anh trước ngả hai ghế anh trước đấy cái ờ, khoang chứa đồ rất là rộng đây là khoang chứa đồ và cái tấm nỉ ở phía trong này vẫn là zin theo xe đấy quý vị bánh dự phòng bánh dự phòng hay còn gọi là bánh sơ cua đấy đấy có đầy đủ con đội để cho giúp chúng ta có thể thay thế một cách à, dễ dàng toàn bộ à, dàn đồng chassis ở bên trong à, khoang cốp xe đấy quý vị rất là sáng chưa hề có dấu hiệu gì là gì xét cả khi chúng ta mua chiếc xe này về là chúng ta chỉ việc sử dụng luôn không cần phải thay thế bất kỳ một cái bộ phận nào đâu các cái tấm nhựa ở trong ờ, cốp xe đấy khá là đẹp và đây là vô lăng ba chấu ta cùng nhìn lại toàn bộ cái ờ, khoang nội thất này khá là rộng rãi xe nhập khẩu từ Mexico mà điều chỉnh à, độ sáng tối của đồng hồ đó rồi gương kính chỉnh điện tất cả còn hoạt động rất là tốt vẫn còn cái phiếu nhắc để bảo dưỡng phải nói là chủ xe chăm sóc xe rất là kỹ bảng đồng hồ chúng ta cùng nổ máy lên tất cả các cái đèn tín hiệu cảnh báo trên xe vẫn còn hoạt động hiệu quả và đầy đủ Đấy, chúng ta thấy là cái vòng tua nó lên rất là thấp khi chúng ta đề máy máy nổ rất là nhỏ màn hình DVD cảm ứng 10 inch Android có đầy đủ các cái tính năng nghe nhạc xem phim lướt web các cái điều khiển bằng à, điều hòa một số tự động ra vào số rất là nhẹ nhàng toàn bộ ờ, các cái vị trí ngồi rất là thoải mái trần này trần lý rất là đẹp rất là thẳng phẳng không hề có cái hiện tượng gì là sù lông hay là rách nát cả đấy các đèn trần các đèn tiện ích tất cả vẫn còn uh, hoạt động rất là tốt đầy đủ các cái ờ, tem cảnh báo ở trên ờ, tấm chắn ờ, nắng của chiếc xe các cái tấm nhựa tập lô rất là đẹp đây là hàng ghế thứ hai còn đây là cụm bánh xe sau ở bên phụ này đấy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 sơn của cánh cửa vẫn là sơn zin chốt khóa này phần bên dưới này cái phần mà thường xuyên tiếp xúc với nước không hề có dấu hiệu gì là mục mọt hay là gì xét cả đấy dòng xe này là dòng xe nhập từ Mexico mà cho nên là da đồng của chassis rất là dày hệ thống cảnh báo các cái tem cảnh báo trên à, cánh cửa chiếc xe đây quý vị thấy là cái ghế ngồi này đọc cái ghế ngồi không đã rộng rồi bên trước ở bên à, phủ cũng thế rất là cao quay cận cảnh và chi tiết là cho quý vị thấy dòng xe nhập từ Nhật Bản à, xin lỗi nhập từ Mexico và đây là phần máy nha quý vị Nissan Versa trang bị cái động cơ xăng 1.8 rất là mạnh mẽ nhưng mà cũng ờ, tiết kiệm nhiên liệu thanh răng đầu xe này Đấy, quý vị thấy là các cái ờ, lỗ trên thanh răng còn rất là tròn chúng tôi cam kết là sẽ không hề có đâm đụng hay là ngập nước toàn bộ hệ thống ờ, bắt bèo nắp của cabo này dàn đồng cho chassis này rất là dày rất là sáng đấy vẫn còn đầy đủ các tem nhãn của hãng sản xuất ở trên nắp cabo này đấy đây một cái tem nữa này máy uh, chạy rất là bốc máy xăng nổ rất là nhỏ để một lần là nổ liền quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy phần máy của nó rất là khô ráo sạch sẽ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 Thế thì vừa rồi quý khách đã xem chi tiết của chiếc uh, Nissan Versa sản xuất năm 2007 5 chỗ số tự động máy xăng trân trọng cảm ơn chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo